Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến một bài phân tích về chủ ngữ. Khi mà mình đọc một cái đoạn văn ấy thì mình luôn luôn phải để ý xem là cái chủ ngữ của mình đang muốn nói tới là ai và sẽ giúp rất là nhiều trong cái việc mà các bạn à, hình thành được cái nội dung tổng thể của cả đoạn hoặc là mình sẽ hiểu cái nội dung của bài một cách rất là chân chu Trong cái bài đầu tiên mà mình có nói là à, khi mà mình phân tích câu ấy thì khi mà mình nhìn ấy thì mình sẽ nhìn vào các cái cụm đầu tiên là nhìn vào cụm chủ ngữ này sau đó là nhìn vào cụm à, động từ hoặc là tính từ danh từ ở cuối câu này sau đó là nhìn vào các cái cụm bố ngữ đúng không thì hôm nay mình sẽ đi focus vào cái việc là chúng ta luôn luôn là phải nhìn vào cái cụm chủ ngữ đầu tiên khi mà nhìn vào một câu thì cái bài này mình đã gửi cho các bạn rồi chúng ta sẽ cùng phân tích nó và nhớ là làm trước khi mà nghe phần phân tích của mình nhé cũng như là phải đọc qua và làm qua nha nếu không là chúng ta sẽ không chủ động trong cái việc học bây giờ mình sẽ cùng phân tích cái bài này 女性がファッションに敏感なのは常に他者からの姿勢の気にしているからですぐに鏡に入った自分をイメージできるからだろう。 mình thấy cái câu này có cái chủ ngữ của mình là nô quá là cái việc mà đúng không nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái chủ ngữ rồi thì mình lại phải nhìn xuống cuối câu mình thấy có cái từ kara một và cái từ kara hai ở đây khi mà danh từ hóa của cái cụm chủ ngữ ấy, mình sẽ phải để ý là đằng sau nó là cái gì thì cái nô này nó là cái đấy đằng sau của mình ở đây là cara hay còn gọi là lý do thì mình sẽ dịch luôn là cái lý do cái lý do mà những cái người phụ nữ à, mẫn cảm hoặc là nhạy cảm với lại thời trang đó là bởi vì bởi vì một là gì bởi vì là những cái người phụ nữ đấy đang khi ní steru là đang rất là quan tâm để ý tới cái ánh mắt ánh nhìn từ những cái người khác và vì là họ có thể hình dung ra được bản thân mình ở trong gương ngay lập tức Karadéaru là bởi vì rằng như vậy à, Daro ở đây là à, tác giả đang hỏi là phải không nào đúng không Son na jose tachi ga yama ni shinzutsu shi hajimete kekkou na nigiwai o mise yama ga aru nante kotoba mo umarete iru Son na jose tachi ga thì mình lại thấy động từ ở đây tiếp đến mình lại thấy sona vậy sona nó là cái gì chính là những cái người phụ nữ ở cái chủ ngữ ở đặc câu đằng trước là những cái người phụ nữ rất là nhạy cảm với thời trang những cái người phụ nữ như vậy thì miseru ở đây là dạng kết lửng nên là mình sẽ ngắt câu và chia nó thành hai ý và sẽ dịch cái ý trước kết lửng này trước là những cái người phụ nữ đó thì cho thấy cái miseru là cho người khác xem hoặc là cho người khác thấy cái nigiwai đây là cái sự nhộn nhịp này, à, một cái dáng vẻ rất là kiểu nhộn nhịp kona đằng sau là tính từ thì là miêu tả cái mức độ của cái tính từ ở đằng sau thôi thì mình dịch ở đây là à, những cái người phụ nữ như vậy à, cho mọi người thấy cái sự à, khá là nhộn nhịp uh, à, Shinjutsushi Hajimete là khi mà bắt đầu uh, đi leo núi và Yamaga được nàn tệ Kutoba mo umarete được và cái thuật ngữ hay là và cái từ ngữ được gọi là uh, à, Yamagaru là những cái người uh, con gái leo núi ấy, thì đã được sinh ra đời 色鮮やかでファッショナブルな格好をした女性たちが険しい山を登っていく chúng ở đây tiếp tục lại là Soseitachiga là những cái người phụ nữ mà có cái dáng vẻ Kako ở đây là họ um, ăn mặc này rồi có cái phong thái có cái dáng vẻ uh, rất là thời trang này uh, cái từ uh, à, fashiona được bư được đây là kiểu như kiểu quả bom thời trang ấy uh, hay là cái màu sắc rất là uh, lấp lánh uh, gọi là đầy màu sắc ấy những cái người phụ nữ như thế thì họ đi leo những cái dãy núi ờ, rất là hiểm trở cái từ Kewashi ở đây là đi leo những cái dãy núi rất là hiểm trở Dare ga yamao noboro to jiu da ishin no handan misu ga inochi tori ni mo naru yama de amari tasa kara no shise no no wa dou to omo cái việc mà ai sẽ đi leo núi là một cái điều rất là tự do tuy nhiên là ở đúng không ở những cái dãy núi mà những cái mi sự là những cái uh, lỗi lầm trong cái việc đánh giá và phán đoán tại một cái thây, giây phút hoặc là khoảnh khắc nào đấy sẽ dẫn tới ni mố na rự ni mố na rự ở đây là sẽ dẫn tới cái việc là mất đi cái tính mạng à, thì ở những cái dãy núi như vậy thì cái việc nô hóa đúng không cái việc mà khi ní sư rự là cái việc mà để ý tới cái à, ánh mắt từ những cái người khác hay là để ý tới cái si sen là cái um, ánh mắt nhìn từ người khác thì Amari ở đây là quá để ý tới cái góc nhìn của người khác à, như vậy thì đô cả tô màu thì tôi nghĩ rằng là tôi cho rằng là không biết là liệu có nên hay không và cái Yamagaru Toa Donahito na của mình sẽ phải định nghĩa xem là cái người phụ nữ mà có cái biệt danh là Yamagaru ở đây là cái người phụ nữ như thế nào thì khi mà mình đọc xuyên suốt cả cái bài này thì mình đều thấy cái dỗ setachi nó là cái để liên kết mạch giữa cả đoạn và cả câu à, câu nọ nối với câu kia thế nên là khi mà nói đến cái yamaga được ở đây ấy, là mình sẽ phải hiểu là à, những cái người phụ nữ mà à, cho người khác thấy cái vẻ nigiwa sự đấy à, khi mà đi leo núi đấy à, là những cái người phụ nữ ở cái câu số 3 này Có là cái người phụ nữ ở cái câu số 2 Nó cũng là những cái người phụ nữ ở câu số 3 Và nó cũng là những người phụ nữ ở câu số 1 Nên khi mà hỏi là cái người phụ nữ mà có biệt danh là Yamagaru ở đấy Thì mình sẽ đi tìm cái sự kết hợp của các cái chủ ngữ lấy lại với nhau thôi Thì cái câu đầu tiên của mình là Jiu ni Yamanobori o suru onna Là những cái người phụ nữ leo núi một cách tự do Thì cái này không phải rồi uh, người ta chỉ nói là cái việc mà à, leo núi ai leo núi thì là một cái điều tự do cá nhân đúng không à, chứ người ta không nói là à, cái yamagaru ở đây là những cái người phụ nữ leo núi tự do tiếp đến là gì inochimo kaerimisu kiken na yama ni chousen suru onna no hito là ở đây mình bắt gặp cái cấu trúc của n ichi này là mộ kaeri dự là không màng tới này không nghĩ tới này kini sinai này gọi là không màng tới cái tính mạng đúng không là chỉ để chỉ là những cái người phụ nữ mà uh, à, chô sen là thử thách vào những cái dãy núi rất là nguy hiểm mà không màng tới uh, inochi thì cái này cũng sai tại vì cái bài này người ta đang nói về cái vấn đề chính là fashionaru cơ là những cái người phụ nữ rất là bin càng với lại fashion cơ nên là câu số 2 này cũng sai câu số 3 là gì danse tekina fashion de yamani noboru onna no hito là những cái người phụ nữ leo những cái dãy núi À, bằng những cái thời trang rất là đàn ông và nam tính thì cái à, Dance Tekina Fashion ở đây cũng không có phải nên đáp án của mình nó chỉ có bốn thôi là Yama Demo Fashion o Kini Suru Onna là những cái người phụ nữ rất là để ý tới thời trang cho dù là đi leo núi đúng không thì cái chủ ngữ câu số 1 nó cũng chính là cái chủ ngữ ở câu số 2 và nó cũng chính là chủ ngữ của câu số 3 và mình sẽ tìm ra được là cái Yamagaru Nante ở đây để dành cho những cái người phụ nữ như vậy là những cái người phụ nữ mà rất là biên cẳng và nhạy cảm với lại à, thời trang à, và cái biên cẳng ở đây thì lại được định nghĩa là bởi vì là họ kiên ý sự cái ánh mắt của người khác và cái câu số 3 mình lại nối tiếp là những cái người phụ nữ như vậy đi leo núi thì với một cái uh, thời trang như vậy thì họ leo những cái dãy núi hiểm trở thì họ vẫn làm sao họ vẫn ăn mặc rất là thời trang đúng không thì nó chính là sự kết hợp của ba cái chủ ngữ đấy nối vào cái câu số 4 này là cái người phụ nữ rất là quan tâm để ý để mắt tới thời trang ngay cả là đi leo núi trong cái bài này mình bắt gặp cấu trúc ngữ pháp của energy đó là nani nani o kaeri dự có nghĩa là không để ý rồi không quan tâm này không màng tới cái gì đó và nó sẽ đi với cái danh từ ở đằng trước thường thường là những cái danh từ ở đằng trước này nó miêu tả cái uh, những cái từ ngữ như kiểu là nguy hiểm giống như là trong cái bài đọc vừa rồi gọi là không màng tới cái việc là nguy hiểm tới tính mạng thì vẫn cứ để ý tới cái thời trang và ánh mắt của người khác đúng không còn ở đây mình có một cái ví dụ nữa là chichiwa kateo kaeri mizu Gamburu Bakari Steru là không hề quan tâm để ý tới gia đình mà chỉ toàn có chơi cá cược rồi chơi cá độ thôi đúng không? Đấy thì mình sẽ bắt gặp cái cấu trúc này. Bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. À, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhé.